chào mừng các bác quay với kênh à, của mình nha Hôm nay là mùng 1 Mùng 1 tháng 12 Một cuối cùng của năm 2022 rồi Chúc các bác à, Một cái à, Một cuối tháng của năm Mọi sự hanh thông Kiếm tiền về đích sớm để lo Một cái Tết ấm no gia đình nha Hôm nay có một cái đôi Gilex 8030 CP để coi cho anh em xem cái dòng loa này là loa chắc là mọi người không còn xa lạ dòng loa của Phần Lan <clears throat> nó làm thiết kế thì nếu mà mở ra trông nó nhỏ nhỏ như loa máy tính mà giá thì cũng là tương đối vì nó thuộc phân khúc uh, phân khúc cao mình quay cho mọi người à, cùng xem nhé mặt mình là một cái à, cặp loa Zilex 8030 một thương hiệu loa kiểm âm studio đình đám của Phần Lan ra đời thì lâu rồi nó có thương hiệu trên thị trường rồi và được rất nhiều à, anh em studio cũng là DJ producer tin dùng cái vẻ bên ngoài thì trông nó nhỏ gọn nhưng mà cầm rất là nặng vì cái thiết kế này kế của nó này làm bằng gang đúc và cái um, à, cái phần bay phần chắc của nó này nó có cái màng lưới bảo vệ một số cái loại bông à, mình hay hay review ấy mình hay đã dùng thì sẽ không có những cái màng như này đấy mặt trước nó sẽ có cái chữ à, thương hiệu Linilex này relax này và có cái đèn báo khi mà nguồn vào ở phần dưới này nó có một cái đề cao su xong <coughs> rồi khản này uống nhiều rượu bia và khản có một cái đế cao su này đế cao su để à, chống rung cho cái loa mặt sau mặt sau thì cái phần input của cái, cái cái loa này nó chỉ có cái um, input của Canon không có 6 ly vào hoa sen không 6 ly vào hoa sen mặt sau nó có những cái uh, cái thông số này ví dụ như là cái, cái đường đường in này là đường Canon là đường analog này mình rõ bên phải đấy và cái CD của loa là 8030C monitor system hệ thống monitor cái này nó có CD và năm sản xuất tháng 7 2022 cái này là nó có những cái chỉnh những cái giải theo ý muốn của mình này đấy nó ghi rõ này không để sim ven này trừ 2, trừ 4, trừ 6 để chiếm ven và một cái input cũng chỉnh theo ý của mình được cái này mình dùng tôi viết hai cạnh chỉnh lên được mặt sau thì nó có đi in free lần đấy này cắm điện 220 100 đến 240 được tức là nguồn của nó giải rộng bây giờ đại đa số làm giải rộng ghi 100 đến 240 mình cắm 100 cũng được 110 220 điện mình đều được đường sau mặt trên nó có một cái lỗ thông hơi thông hơi vào một cái nút nguồn bật tắt đây, đây. khi bật này cái điện à, cái bóng đèn này sẽ báo nó xanh là nguồn đã vào nói chung về tổng thể thì video này nó vẫn thiết kế hình thức theo cái chiều hướng cái, cái, cái mẫu bao nhiêu năm nay hãng vẫn để như này thôi cái mẫu nó na ná nhau thì một chất âm nghe thì hay lắm bởi vì nó là loa hàng hiệu nghe rất là đã chi tiết cái âm trầm của nó âm bay của nó xuống sâu ấy mà cái phần phần hai phần phần chát của nó nghe nó không bị chói giải nó rộng cái đôi này trên thị trường đang bán là 4 khoảng 43 triệu cho một cặp như này 43 triệu cho một cặp thì mình sẽ đánh vào phân phân khúc là hơi cao cấp một chút vào cái studio rồi. ví dụ mấy cái loa à, kiểm âm giá rẻ như kiểu grip bông nó chỉ có 8 triệu mấy một cặp hay là turbo 5 turbo 6 thì mười mấy triệu gần 20 triệu thì chỉ bằng một chiếc của này mà trông nó sẽ to hoành tráng cái này nó không không làm hoành tráng là cầm lên thì sự khác biệt này đúc cảm đây nó đúc chắc chắn người có điều kiện thì sắm có là nghe rất là đã mà mình thấy bây giờ nhiều anh em hồng thu thậm chí là producer thậm chí là nghe nhạc giải trí người ta cũng mua cái này về người ta dùng nói chung là những người yêu thích công nghệ yêu thích cái sự trải nghiệm anh em nào có thêm thông tin về cái này mà mình nói sai gì đấy nhà đấy mình chia sẻ thêm một dưới comment nhé nó xôm mình nó nói ngắn và tổng có cái gì mà nó chưa chưa chưa chính xác là ngành nọ cái tâm hiểu biết mình còn hạn chế mọi người comment đến đây mình kết thúc video của mình hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau